trời ơi trời flower vậy đó hả điệu hết ớn luôn trời ơi trời trời trời trời này đi ngắm hoa ở trong xóm nè các bạn à, đây có cây hoa cây hoa đào trắng nè đẹp quá chừng luôn hello mọi người xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK hôm nay là một ngày à, nắng đẹp và trời cũng ấm áp cho nên à, hai mẹ con mình sẽ đi ra ngoài đi dạo ngắm hoa ngắm hoa mùa xuân ở bên đây thì có rất là nhiều hoa mọi người chỉ cần đi dạo trong sớm thôi là đã có rất là nhiều loại hoa rồi mời các bạn cùng đi theo mình à, ngắm hoa ở trong sớm và ngắm nhà cửa ở Anh như thế nào nha mọi người hoa hôm nay đã rụng bớt rồi các bạn bây giờ đã ra lá nhiều rồi cái hoa màu trắng nè đẹp quá chừng đây cây hoa của em đây Hello. Titi. Đi từ từ thôi con chạy té đó. Ở bên phía bên đây cũng có mấy cây hoa nữa nè mọi người. Đi qua đây xem. Có cây hoa kia màu đỏ màu hồng đậm luôn, đẹp quá chừng. Cái chi? đó có cái hoa kìa cái màu hồng đẹp quá kìa thấy không màu đỏ đó trời ơi bà điệu chứ không cái gì vậy rớt cái bông rồi hả take it in your pocket thank you làm gì vậy cô nương ở cái uh, cái sau hàng sau hàng rào của cái nhà này người ta có cây hoa ờ, anh đào màu hồng nè các bạn phía bên này có cây hoa đẹp quá chưa lại đây coi cái bông này đẹp quá nè cái bông này bông gì đẹp quá đừng có leo lên trên nhà người ta con cái này hoa anh đào màu hồng mà hồng đậm ơ đi ra đi ra come on đừng có đi vô con trong cái cái giường cỏ của người ta no no no come on đi đây đẹp quá nè Ủa chị Chí đi đâu mất tiêu rồi cả <laughs> Chí đi mất tiêu luôn rồi nè Không chi buồn hiu vậy Mặt chị nó xạo dữ lắm luôn Ở đây có một cái cây hoa đào màu hồng đậm nữa nè Cái màu này đẹp quá chừng luôn á mọi người Công nhận cái màu này nó đẹp ghê á Màu đậm nè ở đằng kia cũng có mấy cây nữa kìa đây có cái cây à, này cái lá màu giống như là cây à, cây của Nhật Bản á các bạn mà không biết cây tên gì nữa cái lá phong phải không nó có nhiều loại nó có nhiều màu đẹp lắm ở bên kia có hai cây đào màu hồng nữa kìa đẹp quá đây một cây nè phía bên đây một cây nữa nè đây có cây hoa mộc lan này các bạn hoa mộc lan này cánh to cái này giống như là màu tím nhạt á mộc lan này đẹp quá chừng nhưng mà nó cũng đã nở lâu rồi bây giờ sắp tàn hết rồi mọi người đây nè đẹp quá ha Đi con Let's go Ở trên đây cũng có cây hoa đào ừ. Nó hoa gì vậy? À, đừng đụng con đâu đâu Này hoa tulip ừ, Hoa tulip này cái màu đẹp quá chừng luôn á Màu hồng đẹp quá nè Trên đây là cây à, hoa anh đào nè các bạn cái này à, hoa đào này mà hồng nhạt ở đây có mấy cây hoa này cái màu giống như màu xanh đó một màu xanh xanh tím tím blue đẹp quá ha ừ, cái nhà này có trồng hoa bên ngoài đẹp ừ. đây là cái nhà hàng xóm nè các bạn ở nhà hàng xóm kế nhà mình luôn á cái cô ờ, cái cô kế nhà mình cũng ờ, trồng rất là nhiều hoa ở đây có một cái cây hoa mộc lan nữa nè cây mọc lan này thì màu tím đậm mà cái này giống như cánh nhỏ nó đừng đụng gần cận hói con cánh nhỏ hơn cái ờ, cái hoa lúc nãy đẹp quá ha bông nhiều lắm đây nè màu tím đậm nha bông quá chừng luôn á let's go con cây này nhỏ xíu mà nhưng còn nhỏ nhưng mà hoa nhiều lắm mấy bên kia là nhà của mình cái này hoa gì mình không biết tên nhưng mà mùa này cũng ờ, đi cũng thấy rất là nhiều nhà có hoa này nè các bạn hoa to lắm màu cũng rất là đẹp cái cây này là mùa đông không có bị rụng lá lá quanh năm luôn cái nụ dễ thương ha đẹp quá này nhiều lắm hồi nãy giờ đi hướng bên tay phải các bạn bây giờ mình sẽ đi hướng bên tay trái của nhà mình nha ở phía đây dưới đây cũng có ờ, nhiều hoa lắm ở đằng đó có cây hoa đào nữa kìa ở bên kìa bên kia có cây hoa nữa kìa thấy không ở nhà mình cũng có cây hoa này nữa nè ngoài sau vườn cái vườn sau có cái cây này nè cái này hoa đẹp lắm màu vàng rực luôn nhưng mà cái lá nó có gai á đẹp ha có hoa là sẽ có ong nhiều lắm các bạn giờ trời ấm lên là ong nhiều lắm quá trời vàng rực luôn hoa tí tí dễ thương ở nhỏ chiếu à phía bên đây có cây hoa đào nè cái cây này còn nhiều hoa quá chừng luôn xum xê luôn nè đẹp quá à. hoa quá chừng luôn ở kế bên nhà mình luôn mà bây giờ mình mới phát hiện nè tại vì mình không có bình thường không có quẹo trái chỉ quẹo phải thôi tại vì đi ra ngoài đó, chứ không có đi vô trong hôm nay ờ, đứng ở trên ờ, đứng ở ngoài sau vườn sau á mới nhìn nhìn ra ngoài đây mới thấy nè đẹp quá quẹo qua đó là tới nhà rồi đó cái nhà này trồng mấy cái hoa lý tí nè mọi người mấy cái hoa nhỏ nhỏ nhỏ này mà đẹp ghê á hoa nhỏ xinh mấy cái hoa này nhà mẹ chồng mình cũng có nữa cái màu đẹp thấy không có chút chiếu à cái bông có chút chiếu à nè hoa có chút chiếu luôn á con này nó mà cắn một cái ha kìa kìa đà bi đà bi đây là màu trắng à ừ. cái bông này nhỏ xíu nè chi cái tí ti nè đẹp không mấy cái hoa tí ti tí ti này dễ thương quá à đây là màu trắng A bee eating a flower. con ong nó ăn cái bông hoa đó hả? có cái cây này cái lá nó đẹp quá à. cái lá nó màu đỏ nè <gasps> chết chị đừng có đụng nó nha nó cắn con á A bee eating a flower. The ừ. oh, <gasps> oh à, bee and the boy and the girl đây. Vái đi, vái ở vái. bay đi chỗ khác rồi. Cái nhà này trồng nhiều cái cây bông nhỏ nhỏ dễ thương quá. À. Trên kia có cái cây bông gì đẹp quá chừng luôn này cái màu quá trời đẹp luôn á. Cái màu đẹp quá chừng, màu hồng đậm. Hoa này nở lâu lắm các bạn. Lâu lắm mới tàn. Bà Chi bà đi mất tiêu rồi bà chi bây giờ bà đòi bà không chịu về bà đòi qua nhà bạn chơi cái nhà đối diện nhà mình có hai bé gái mà đâu phải ở bên này đâu phải giống như Việt Nam đâu các bạn đâu phải ờ, nhà hàng xóm kế bên nhưng mà đâu phải muốn qua lúc nào là qua qua là phải hẹn trước người ta rủ người ta mời mình mình mới đến có dịp gì á rủ đến ờ, ví dụ như người ta làm tiệc gì nhỏ hoặc là rủ đến ờ, uống cà phê hay là cho mấy đứa nhỏ chơi với nhau rủ mà cũng phải hẹn trước cả tuần á chứ không phải là tự nhiên muốn đến đến lúc nào đến như ở Việt Nam mình chờ bắt đầu bà gõ cửa come on đi nãy giờ mình à, quẹo phải quẹo trái xong rồi giờ mình sẽ đi thẳng nha mọi người đi thẳng lên cái xóm của mình cái cây này hôm bữa mùa đông nó rụng hết trơn rồi bữa nay nó nó lên lá xanh lại rồi nè mọi người bây giờ chiều rồi rủ à, ba chi chi đi dạo luôn ba chị đã làm việc xong cái nhà này người ta xây cái gì từ bữa tới bên đây luôn nha. đang xây dựng cái gì trong đây bữa giờ cũng ờ, hơn cả tuần rồi đó trời trời trời chạy qua chạy lại kha không đó Ừ. Ô, cái nhà này cũng có cây hoa sakura này bữa nay nó cũng đã rụng nó tàn sắp hết rồi mọi người let's go con yeah dạ. four and seven hả dạ. <laughs> cái số nhà bốn bảy chi chi nói si four and seven cái số này số mấy đây chi nè số này số mấy four five that's right yeah <laughs> dạ, chị giỏi quá nắm tay bà bà nắm tay ba đi con dạ chị nắm tao chắc cóp đi không chắc cóp anh mấy cái nhà này cũng ở gần sát đường nhưng mà có một cái khoảng sân nhỏ nè mọi người sản sân nhỏ người ta cũng ờ, tận dụng trồng cỏ luôn đẹp ơi con ờ, ok đâu cái nhà bên nó đẹp hả mọi người Nhà ở đây á, mọi người nhìn kỹ nha Nhiều khi thấy một cái nhà rất là lớn Nhưng mà có hai cái cửa đó Có nghĩa là một cái nhà nó dính liền nhau Ờ cái nhà này có Come on see, honey, just keep going Có hoa tulip đẹp quá đó Cái nhà bên kia cũng có một cái hoa anh đào nữa kìa Cái hoa này nó cao ghê Cái nhà này à, trồng rau trồng hoa quanh năm luôn mọi người rất là nhiều hoa luôn mùa nào cũng có hoa bây giờ có hoa tulip kìa hoa tulip nhiều loại nhiều màu đẹp quá chừng luôn kìa đây nè mọi người đẹp quá ha à. ở ngoài đây là đi ra tới đây là tới ờ, cái ờ, tàu điện rồi đó mọi người tới bến tàu rồi xe buýt từ ở trong nhà mình đi ra đây khoảng 100 ờ, mét thôi đây có cái hoa anh đào nè mọi người bây giờ nó rụng quá trời luôn rồi ờ. cái hoa này hôm bữa là nó sẽ cái hoa này lúc mình nở rộ là cái màu nó đậm hơn mọi người bây giờ nó nó tàn đó xong rồi cái màu nó sẽ nhạt dần nè Đây có hai con chim bồ câu đang đậu Cái cây này sao nó chưa có ra lá nữa Giống như nó bị chết rồi hay sao Nhà này đẹp quá nè Nhà này to quá chừng luôn Let's go rồi chi.